Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi lại ờ, tiếp tục gửi đến anh em một cái ờ, kỹ thuật hay còn gọi là một cái cách để chúng ta có thể sử dụng một cái bộ hột tài xỉu mà rất là hiệu quả áp dụng với lại tất cả những anh em nào đang đi ờ, lắc tài xỉu tại các sòng sới những cái trường gà và cái bộ hột này thì nó không phải là cái bộ hột nhẹ như tôi vẫn giới thiệu với anh em mà cái bộ hột này đó chính là cái bộ hột tài xỉu bay tại sao tôi lại à, làm cái hột tài xỉu bay bởi vì lâu lắm rồi tôi không làm nhưng mà trước kia ấy, thì cái hột à, bộ hột tài xỉu bay thì nó lắc nhiều khi anh em à, không nắm được cái kỹ thuật của nó về anh em lắc thì nó rất là khó lắc thì trong thời gian vừa qua thì cũng do dịch nên là tôi cũng rảnh và đã tìm ra cái nguyên nhân của nó với cái bộ hột tài xỉu bay trước kia bình thường anh em muốn lắc cho hột đi thì anh em phải lắc hơi đẩy cái tay về phía sau đó nhưng mà với cái bộ hột này thì tôi cũng đã sửa lại nên cho dù bất kỳ anh em nào khi ờ, sử dụng cái bộ hột này không cần phải lắc nhẹ như ngày xưa nếu như trước kia cái bộ hột nhẹ thì anh em sẽ phải lắc rất là nhẹ nhẹ như thế này nhiều anh em sẽ không quen không thể lắc được nhưng mà với cái bộ hột tại số bay này thì tôi có thể sửa đổi lại cái điều đó với cái bộ hột này nó khi lắc anh em lắc rất là đơn giản thôi cứ lắc bình thường như thế này khi lắc bình thường như thế này thì chúng ta đang giữ hột đó không cần phải lắc mạnh hay lắc nhẹ gì cả chỉ một cách lắc bão liên tục bão nhị xong giờ lên bão ngũ rồi tiếp tục vẫn là tài tài số 11 đúng không ạ giữ tài tiếp tục giữ tài nữa tài nữa đó tài số 11 245 tài 146 tiếp tục giữ tài nữa giữ hột này đó 256 cái bộ hột này thì lắc là rất là đơn giản thôi anh em khi lắc chúng ta chỉ cần lắc đều tay thì chúng ta sẽ giữ được hột còn nếu như anh em muốn lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu thì vẫn có thể lắc được bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em thì ờ, tôi sẽ lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu và sau đó tôi sẽ lắc uh, giữ tài giữ xỉu vừa rồi tôi mới thử cho anh em xem vài chén thôi anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0902 42 0042 đây nhá. Đó, tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em đấy là cái um, bây giờ tôi sẽ giữ tài còn cái việc thử nắp chén dĩa thì lát nữa tôi sẽ thử cuối clip bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài tiếp tục vẫn là tài 446 ấy. 662 này. 246 vẫn là tài chỉ cần anh em lắc đều tay xỉu tiếp này 145 vẫn là xỉu 233 à? tiếp tục là xỉu 145 xỉu số 10 tiếp 125 xỉu số 8 Bây giờ tôi sẽ đưa qua tài nhé 345 tài Tôi sẽ giữ tài tiếp 553 664 vẫn là tài 445 tiếp tục vẫn là tài 156 vẫn là tài đúng không ạ 443 tiếp tục là tài 665 vẫn là tài nữa Bây giờ nó phản số 8 Khi sử dụng cái bộ hột này thì anh em hoàn toàn yên tâm 100% là không tan Khi chúng ta dọi đèn Hột rất là trong nắp chén dĩa không có gì cả thử nam châm thì ờ, không dính không hít đây hoàn toàn không bị dính hít gì cả đó ngâm nước muối thì chắc chắn là nó sẽ nổi rồi